bé gọi cài rừng Cúc bé gọi cài rừng Cô gọi cài núi Cô gọi cài Rừng núi ơi Rừng núi ơi Nghe lời cô gọi Nghe lời cô gọi Suối trong Suối trong trong mãi muôn đời trong mãi muôn đời rừng xanh xanh mãi rừng xanh xanh cho đời ấm no ơi à ơi à bóng tiên nàng đùng đỉnh sơn đó bóng tiên nàng đùng đỉnh sơn đó bóng cô bé ngàn lưng lờ bên suối bóng cô bé ngàn lưng lờ bên suối bên đồi thông xanh bên đồi thông xanh suối biếc long lanh suối biếc long lanh gió thôi xì rào gió thôi xì rào hoa mận hoa đào hoa mận hoa đào hoa huệ hoa lan hoa ban đua nở ơi à. tiên nàng đùng đỉnh sườn nó bóng tiên nàng đùng đỉnh sườn nó bóng cô bé ngàn lưng lờ bên suối, bóng cô bé ngàn lưng lờ bên suối, bên đồi thông xanh bên đồi thông xanh nước biết lòng lành, nước biết lòng lành, gió thôi dì rào gió thôi dì rào hoa mận hoa đào hoa huệ hoa lan hoa ban đua nở ơi à, ơi à. ai qua non xa ai qua non xa chim cờ đào vang ca chim cờ đào vang ngàn dặm suối khe ngàn dặm suối đường trường dốc núi quân khúc qua đèo quân khúc qua đèo dốc đà treo dốc đà treo sớm chiều đùng đình đùng đà đùng đình ơi ha ơi hà ơi hà sơn động anh linh nghĩ à. sơn lâm quý địa hách xanh cô bé ngàn ní à. kim đệ từ văn làm tổ huyện thỉnh mời cô ứng hiện dáng lân vì nòng tướng tỏa ngát hương trầm mía cát đằng gặp hồi lòng vân phi nguyên kiềng duyên qua tiên hai xảo vòng khăn sừng vạt áo tràm xanh tì nọng thiên tai hoa bạc lòng lanh nghe à. vòng vàng xà tích đai xanh dịu dàng nghe à. điều tình tàu vàng vang dậy núi bí nòng cùng chảy hội non xuân bí nòng ơ, ơ. rượu san lùng mén say bát sát chóe rượu ngô ngào ngạt bắc thả cơm làm măng sập hay là y, y, y, y, y. xôi ngũ sắc lại cha tuyệt xa dân hai xảo băng ngàn vượt suối rau sáng cùng rau dẫn song mây hoa bàn lá đăng trên tay đường mây trở về cô trở về sân khê tấu rộng tấu đan đài mộc đồng mẫu vương chầu cung đệ nhất ngọc đường y, y, y, nàng nàng ái vốn dòng sơn trang tình cô hay măng chúc măng rằng ý à, à, à. sóng đăng ai sóng đăng ai thấp thoáng bên lầu một bầu son sắc tốt tươi dườm rà lên trên ngàn năm quả nhiều hoa tin cô đốt đuốc vào ra sớm chiều khổ mây nặng chịu lưng đèo ý à, à, à. trên ngàn tiếng hát réo ngon dưới khe cá lừng lờ trôi, đôi núi bao xa sương phủ nhạt nhòa thương đồng cô mới về đây trên ngàn gió quân rung cây dưới khe cá lặn chim bay về ngàn cất cao tiếng hát hòa vang câu ca chân cô đi dừng nhiều đường lắm lối này này à cô đi tròn lối này cô đi tròn lối này thôi đôi núi đôi núi bao xa lên ngàn lại hái bông hoa hái hoa đem về đến đây biết bao thành đồng chờ mong cô ban khen biết bao thành đồng chờ mong ban khen có người áo tràm khăn thăm ứng mộng thần cô bé đồ cho ấy nhờ phép lực thiên cô ý, ý, ý, ý. lực tiền cô phải mau tạ lễ thỉnh cô bé ngàn sắm hai xào tiền vàng vọng thăm tâm trí thành kêu khấn đều linh dù ai một dạ kính thành y, y, y, y. kinh thanh lập đàn loan giá phụng hành hầu dương đuốc tuệ soi cho trần thế vượt sông mê thoát bể khổ sầu thành tâm kính nguyện khấn cầu ý, ý, ý, ý. nàng tiên đùng đỉnh ra về nón chiêng hai xào lắng hoa ngạt ngào sớm sông lô tôi về tuần hạt bạn loan ngồi đàn hát lưu lô rượu tâm hiến đủ ba vò ý à ơi Rượu tắm hiến đủ ba vò Cơm lam thịt thính khế chua măng vầu Coi độc mộc đua nhau bé lái Vượt muôn trùng thác cái gành con ầm ầm nước đổ đá mòn Xa nghe tiếng vượn dù con buồn giàu Loài bách thú dù nhau tìm đến Vượt muôn trùng dâng tiến quả hoa Lệnh cô truyền voi trăng chéo ngà à, à, à.